Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Tân Dũng tính đường nào cho con trai út Nguyễn Minh Chiết sau đại hội lần thứ 13 Ông Nguyễn Tân Dũng có 3 người con Con đầu là Nguyễn Thành Nghị, con giữa là Nguyễn Thành Phượng và con út là Nguyễn Minh Chiết Tức hai con trai, một con gái Hai đứa con trai của ông theo nghiệp chính trị giống ông Còn lại Nguyễn Thành Phượng thì làm kinh tế Thời kỳ Ông Nguyễn Tân Dũng có làm thủ tướng, Nguyễn Thanh Phượng là cá nhân, được cho rằng đã khuynh đảo thị trường tài chính Việt Nam với vị trí là bà chủ ngân hàng bảng Việt. Khi ông Nguyễn Tân Dũng rời ghế quyền lực thì Nguyễn Thanh Phượng cũng âm thầm rút lui. Cô ta rút lui để lại câu hỏi to tướng về vụ án Mobifone mua AVG với vai trò của công ty tí hon là Amax. Có thể định giá được AVG đến hàng trăm triệu đô la. Đồng thời, vụ án chuyển đất quốc phòng có dính đến công ty bản Việt của bà Nguyễn Thanh Phượng. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Phượng được ông Nguyễn Tân Dũng định hướng kinh doanh. Ở chế độ này có những cá nhân mà dù cơ quan điều tra có làm gì đi chăng nữa thì không được đụng đến họ. Nguyễn Thanh Phượng là một trong những người được cho là như vậy. Thời ông Nguyễn Tân Dũng còn làm thủ tướng, ngay cả người dưới quyền ông thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng không làm gì được, chứ đừng nói gì đến con ông Dũng. Trong đó, Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải là một ví dụ. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đụng đến hai ông này khi Nguyễn Đức Dũng đã mất hết quyền lực. Với những cựu quan chức dưới quyền ông Dũng thì họ không thể chạy đâu, cho nên sau khi không còn sự che chở của Nguyễn Tân Dũng thì họ đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt nguội và truy tố. Tuy nhiên, với Nguyễn Thành Phượng thì khác. Khi Phượng thoái vốn khỏi các doanh nghiệp mà do cô làm chủ và rút đi thì không ai có thể truy tố cô được. Vì đơn giản Cô có chồng mang quốc tịch Mỹ và hiện nay cô đang định cư tại Mỹ. Cũng vì vậy mà cô an toàn dù cha cô không còn quyền lực. Hai đứa con trai của ông Nguyễn Tuấn Dũng đều được cho đi Tây du học. Trong đó Nguyễn Thanh Nghị đã lấy được tiến sĩ tại Hoa Kỳ, còn hai đứa còn lại của ông đều có bằng thạc sĩ và về học vấn thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã đầu tư cho con ông có kết quả vượt trội so với nhiều quan chức khác. Tuy nhiên, những kiến thức chuyên môn ấy không đóng vai trò chính mà là thế lực chính trị của chính ông Nguyễn Tấn Dũng mới đóng vai trò dẫn dắt tương lai chính trị cho Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Triết. Vào năm 2011, Nguyễn Thành Nghị được trúng cử vào Ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tới năm 2016 thì Nguyễn Thành Nghị chính thức vào Ủy viên Trung ương Đảng và đến đại hội lần thứ 13 thì ông Nghị vẫn dẫm chân tại chỗ ở vị trí Ủy viên Trung ương nhưng được đưa về chính phủ nắm bộ xây dựng. Đây là bước đường mà ông Nguyễn Tân Dũng đã xây dựng cho ông Nghị. Còn với Chiết thì sao? Nguyễn Minh Chiết sinh năm 1988, nhỏ hơn Nguyễn Thanh Nghị đúng một con giáp. Sau khi du học tại Đại học Queen Mary ở London, Anh Quốc. Và sau khi về, ông Nguyễn Tân Dũng bố trí cho Chiết vào Ủy ban Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở nhiệm kỳ 2015-2017. Ông Nguyễn Tân Dũng muốn xây dựng cho cậu con út của ông đi lên từ địa phương mạnh nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thời đó, thành phố này là lãnh địa của Lê Thanh Hải. Chính Hải đã cho Nguyễn Thanh Nghị rớt thành ủy viên của thành phố khóa 2011-2016. Đây là dấu hiệu cho biết ông Dũng không thể để Nguyễn Minh Chiết gây dựng sự nghiệp chính trị ở thành phố này nên đành phải rút đi. Được biết rằng Lê Thanh Hải cũng không ưa gì Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết khi còn làm tỉnh đoàn Bình Định. Cần phải tránh xa Sài Gòn để né cái bóng của Lê Thanh Hải. Vì vậy, vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, ông Nguyễn Tân Dũng đưa cậu con của ông vào chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam theo quyết định số 639. Ngồi trong Trung ương đoàn chưa được bao lâu thì vào ngày 23 tháng 6 năm 2014, ông Nguyễn Tân Dũng đưa Nguyễn Minh Chiết lại vào Ban Bí thư Trung ương đoàn tỉnh Bình Định với chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2013-2017. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, ông Dũng lại đưa ông Chiết lên giữ chức Bí thư tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017. Và vào tháng 12 năm 2014, Nguyễn Minh Chiết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Nguyễn Tân Dũng thất thế và Nguyễn Minh Chiết gãy cánh lần thứ hai. Dự định của ông Nguyễn Tân Dũng là đưa Nguyễn Minh Chiết vào tỉnh ủy viên để nắm giám đốc sở hoặc bí thư huyện hoặc chủ tịch thành phố Quy Nhơn hay đại khái một chức vụ nào đó mà có thể từ đó làm bước đệm một vị trí ủy viên Trung ương Đảng và nắm chức này về lâu về dài. Chính vì vậy, vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Minh Chiết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Đấy là con đường được Nguyễn Tân Dũng thiết kế sẵn cho cậu con trai út. Tuy nhiên, vào năm 2016, ông Nguyễn Tân Dũng đã mất quyền lực vì dự định đó thất bại, cũng không có thế lực của đương kim thủ tướng, thì Nguyễn Minh Chiết không thể đấu được với Hồ Quốc Dũng nên phải rút. Đây là lần thứ nhì Nguyễn Minh Chiết phải di rời đi nơi khác. Lần trước là vướng thế lực Lê Thanh Hải và lần này là vì Nguyễn Tân Dũng thất thế. Kế hoạch chuyển từ đoàn sang Đảng của Nguyễn Minh Chiết vốn đã được thiết kế khi công tác tại Bình Định. Vì Nguyễn Tân Dũng thất thế nên Nguyễn Minh Chiết dường như vẫn phải ở lại công tác đoàn. Lần này Nguyễn Minh Chiết chuyển về Trung ương đoàn chờ thời. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Minh Chiết thì trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022 cùng với 150 thành viên khác. Đây là hình ảnh sau khi Nguyễn Tân Dũng mất quyền lực thì Nguyễn Minh Chiết cũng rời Bình Định. Được biết trước đó một ngày vào ngày 11 tháng 12 năm 2017, phát biểu tại phiên khai mạc của Đại hội Đoàn Toàn quốc tại Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng đoàn cần giúp thanh niên vững vàng và bản lĩnh chính trị, tăng sức đề kháng cho thanh niên, tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn. Đoàn phải làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phải đổi mới hoạt động và phải xây dựng cơ chế để thanh niên phát huy tự chủ, làm giàu chính đáng. Việc lên tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Trung ương đoàn như là lời nhắc nhở với Trung ương đoàn, mà trong đó có cậu con trai ông Nguyễn Tân Dũng với thông điệp rằng ông đang rất quan tâm tới đoàn. Tuy nhiên, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cũng quan tâm tới cậu con trai lớn của ông Nguyễn Tân Dũng hơn là quan tâm tới cậu con trai út. Vì đơn giản, chính ông Nghị mới là người gánh vác trách nhiệm hồi sinh thế lực cho gia tộc Nguyễn Tân Dũng chứ không phải Nguyễn Minh Chiết. Ông Trọng thừa biết điều đó. 5 năm lu mờ tên tuổi là thông tin mà mạng xã hội chia sẻ. Gia tộc Nguyễn Tấn Dũng ngày một lu mờ sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời chiếc ghế quyền lực nhất. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thì quyền lực của ông bao trùm toàn quốc. Khi ông hết quyền lực thì sự ảnh hưởng của ông chỉ gói gọn quanh khu vực tỉnh Kiên Giang. Như vậy, Nguyễn Minh Chiết ở Trung ương đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 cũng chỉ là để tồn tại để chờ thời, chứ không thể tính toán được gì cho tương lai. Từ khi Nguyễn Minh Chiết rời tỉnh đoàn Bình Định thì tên tuổi của anh ta cũng lơ mở theo cha chứ không có gì nổi trội. Thực tế thì Nguyễn Minh Chiết còn quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh chính trị để tự đi lên trên đôi chân của mình. Trong 5 năm qua, ngay cả Nguyễn Thanh Nghị còn phải nhờ thế lực của ông Nguyễn Tân Dũng che chắn, chứ nếu không, ông Nghị cũng có thể bị kỷ luật cách chức vì sai phạm đất đai tại Phú Quốc. Nguyễn Minh Chiết có thuận lợi là tuổi nhỏ, chức nhỏ nên không gây chú ý đối với Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết mọi chú ý của ông Trọng và gia tộc ông Nguyễn Đăng Dũng là chú ý một mình vào Nguyễn Thanh Nghị và đó là một thuận lợi cho Chiết. Đây là hình ảnh được cho rằng Nguyễn Minh Chiết đang ngồi chờ thời. Thực ra nếu xét đến tiêu cực thì Nguyễn Minh Chiết chẳng có dính dáng gì đến tiêu cực lớn cả. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng mà muốn triệt Nguyễn Minh Chiết thì triệt bằng cách nào đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Chính vì vậy Nguyễn Minh Chiết tạm nghỉ chân tại Trung ương đoàn mà không cần phải rút về Kiên Giang là điều dễ hiểu. Và khi nào thế lực ông Nguyễn Phú Trọng yếu đi thì Nguyễn Văn Chiết sẽ tách ra khỏi Trung ương đoàn và vào Trung ương Đảng cũng chưa muộn. Tương lai của Nguyễn Minh Chiết nói chung là vẫn để cho cha sắp đặt chứ ông Chiết vẫn chưa thể đứng vững trên đôi chân quá trẻ của mình. Sau đại hội 13, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ chọn con đường nào cho Nguyễn Minh Chiết đây? Câu hỏi cũng được đặt ra. Sau đại hội 13, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có hai niềm vui lớn. Thứ nhất đó là người mà trước đây được ông Dũng giúp là Phạm Minh Chính đã chính thức lấy được chiếc ghế thủ tướng. Và niềm vui thứ hai là Nguyễn Thành Nghị không bị đá ra khỏi Ủy viên Trung ương Đảng, mà ngược lại còn giữ được vị trí này. Sắp tới, Nguyễn Thành Nghị dường như sẽ làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng dưới tướng của Phạm Minh Chính. Đó là bước thuận lợi cho Nghị, nhưng chưa thấy thuận lợi gì cho Nguyễn Minh Chiết. Tương lai của Nguyễn Minh Chiết thì còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Cản lực lớn nhất cho cả Nghị và Chiết là Nguyễn Phú Trọng. Nay ông Trọng đã 77 tuổi nhưng vẫn quyết bám ghế. Không ai mong ông Trọng ngã bệnh giữa nhiệm kỳ bằng ông Nguyễn Tân Dũng, đó là thông tin dư luận cho biết. Bởi đơn giản, hiện nay chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là lực cản lớn nhất đối với tương lai của hai đứa con ông mà thôi. Nếu giữa nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng mà ngã bệnh, phải nghỉ hoặc ông chuyển giao quyền lực cho người khác, thì có thể nói đó là nút mở cho sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Triết. Đây là hình ảnh Tương lai con cái của ông Nguyễn Tân Dũng phụ thuộc vào thái độ của ông Nguyễn Phú Trọng. Với Nguyễn Minh Chiết thì năm 2022 sẽ là hết nhiệm kỳ ở Trung ương đoàn. Việc nếu đến lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng không còn ở chiếc ghế quyền lực thì ông Nguyễn Tân Dũng dường như sẽ dễ dàng cất nhắc Nguyễn Minh Chiết lên vị trí cao hơn và đợi đến năm 2026 và Trung ương Đảng là đẹp nhất. Nếu không, ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết cũng là thành công. Khi đó, gia tộc Nguyễn Tân Dũng sẽ hồi sinh nhanh chóng.